ưng thì các bác lấy cơ sở em ở bến xe miền Tây sau đây thì em xin phép được giới thiệu qua với các bác về cái bộ đồ chơi miếng dán cảm ứng báo dung bầu cua và cái nón quét báo dung bầu cua không tang này đây đây là cái hột bầu cua mà bọn em đã làm vào ba con tôm một lát nữa khi mà cứ tôm về thì máy nó sẽ báo còn nếu như không có tôm máy nó sẽ không báo đây thau và đĩa hoàn toàn là thau đĩa chợ không có một cái gì cả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 ở cái chén này các bác có thể đánh tôm à, đánh cái à, cái cái mặt nào mà mình thích còn nếu không mà các bác cảm thấy nó không chắc chắn các bác có thể bỏ qua tiếng này nhưng em vẫn sẽ lật lên để xem cho các bác xem không hề có tôm các bác nhá đây không có tôm đúng không ạ máy rung này các bác này em khẳng định bên trong này sẽ có tôm đây có tôm luôn đó máy lại tiếp tục rung lại tiếp tục có tôm các bác nhá lần này máy rung rất là mạnh này em khẳng định bên trong này phải có hai hoặc ba con tôm đó hẳn hai con tôm này các bác này cái nhịp rung của nó thì một lát nữa em sẽ nói để cho các bác à, có thể hiểu hơn được máy không rung này các bác này không rung thì mình bỏ qua còn mình ưng mặt nào thì mình dở mặt đó thôi đó không có tôm máy lại rung này rung lại có tôm tiếp các bác nhá hẳn hai tôm chuẩn chưa ạ em xin phép được lắc tiếng cuối cùng máy cũng lại rung tiếp này rung tiếp mình lại có tôm tiếp có tôm luôn chính xác chưa ạ